Luôn tha hương đi muôn phương Làm việc trong nhà Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một người xa lạ Người có nàng yêu thương là ngọc cành vàng Thân tôi mang kiến phu không được này gần bên nàng Nhưng đôi đua bóng meo vẫn mơ đường trời bấm bay Em thương tôi